Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh sổ cầu Minh Tú nhé. Thì hiện tại bây giờ đang buổi tối ngày thứ tư các bạn ạ, 7 giờ. Hơn 7 giờ một chút ngày thứ tư, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019. Thì ờ, đã có kết quả sổ số, số kiến thiết miền Bắc. Đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay về là 81 lại nguyên tổng các bạn ạ. Nguyên tổng 9 và đúng theo dự tính của mình là tổng 9 các bạn nhé, đúng theo dự tính của mình là tổng 9 vậy là chúng ta hôm nay ăn được đặc biệt từ lô từ đặc biệt từ youtube và trên zalo rồi còn phần ô tô thì thất bại các bạn thật là chia buồn với các bạn là những con số mình đưa lên youtube cho các bạn tham khảo từ lô tô trên đặc biệt đó là những con số tâm huyết và đặc biệt hơn nữa là tâm huyết ở trên zalo trên nhóm cho tất cả chúng ta tất cả chúng ta là những con số tâm huyết hết tỷ lệ cao ở trên ờ, zalo thì nó sẽ cao hơn nhưng mà hôm nay thì mình chốt cho các bạn về phần đặc biệt thì uh, chúng ta được đặc biệt của lô tô chúng ta bị thất bại ở trên ờ, Zalo uh, các bạn ạ YouTube chúng ta bị thất bại hoàn toàn hôm qua trên Zalo thì chúng ta được con 63 hôm nay thì chúng ta bị thất bại đã bị thất bại các bạn ạ 6556 chúng ta đã không ra Hôm qua là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 thì mình lên kênh chốt số cho tất cả bạn tham khảo cho ngày 16 à, mùng 6 tháng 11 năm 0 à, năm 2019 à, thì về lô tô thì xin lỗi các bạn quá rất là đen không phải là đen mà cầu kèo dạo này là nó khó bắt các bạn ạ nhịp 2 nhịp 3 à, nhịp 3 nhịp 4 là nó bị đứt không chỉ riêng kênh mình mà các bạn nếu các bạn tham khảo xem thì các bạn xem rất nhiều kênh thì các bạn biết lô tô dạo này bắt rất là khó còn về phần đặc biệt của chúng ta thì à, mình bắt cho các bạn cái chạm cứng đó là chạm 16 và lót là 38 tức là làm sao mình rất là kết cái bộ 13 này của ngày hôm qua cho tất cả các bạn tham khảo ở trên YouTube và cả trên Zalo nữa trên Zalo thì hôm nay mình rút xuống cho các bạn tham khảo còn bốn con đặc biệt đó là 131 và 181 mình bắt cái một chạm một cứng cho các bạn thì chúng ta ăn được cái đặc biệt đó là con 81 các bạn nhé Vậy chúc mừng các bạn ở trên uh, ờ, YouTube thì các bạn tham khảo được cái dàn 16 số đó là ăn được con đặc biệt 81 còn đâu trên Zalo nhóm thì từ 8 số mình rút xuống ờ, các bạn còn 4 số đặc biệt đó là con con 81 này còn chia buồn với tất cả các bạn đó là con 65 thì đầu 6 của chúng ta bị câm đầu 5 thì có ra hai con thôi đó là 58 và để chia buồn cho các bạn về phần ô tô của chúng ta lại ăn đặc, đặc biệt đặc biệt là chúng ta cứ ăn ăn thông nhưng mà lô tô chúng ta bị đen thật sự là đen cầu kèo là cứ nhịp 3 nhịp 4 là đứt rất là khó các bạn ạ thì mình kiểm tra một chút về mặt lô tô một chút các bạn nhé không không của chúng ta thì hôm nay là lại này đầu 1 thì tất cả mới tinh đầu 2 thì à, cũng mới đầu 3 thì có con 32 lại lại đầu 4 thì à, có con 43 thì hôm nay để về hai nhảy đầu 5 thì 58 mới tinh đầu 6 chúng ta bị câm thì ngày mai có liên quan gì về con 6 này hay không các bạn nhé liên quan đến con 6 này hay không đấy các bạn ạ đầu 7 của chúng ta thì à, cũng mới tinh 71 và hai nhảy Đầu 8 thì đặc biệt chúng ta về 81 và 84 85 58 85 hôm nay về 3 nhảy các bạn nhé Và 88 là lại thôi Đầu 9 thì có đặc biệt rơi lại 90 và 93 Vậy lô tô của chúng ta thì hôm nay rơi rất là nhiều Và các bạn xem đặc biệt như này Về phần đặc biệt mình không nói Về phần lô tô thì các bạn nếu các bạn chơi lô tô các bạn biết quay thế này là không không phải là ngẫu nhiên các bạn nhé không phải là ngẫu nhiên đâu toàn hai nháy và rơi lại rất nhiều các bạn xem toàn hai nháy vì sao vì những hai nháy như này nó chiếm hết phần của những con khác các bạn ạ chiếm hết phần hết phần của những con khác và ra một cặp nữa chiếm hết phần của chúng ta những con lô khác thì mình vào chốt số luôn cho ngày mai các bạn nhé đó là ngày thứ năm ngày mùng 7 đặc biệt thì ngày mai mình phải lên cho các bạn đó là 24 số các bạn ạ phải lên cho các bạn 24 số còn ở trên Zalo thì mai mình sẽ tính toán cầu kèo kỹ thì mình sẽ rút cho các bạn hoặc là xuống 8 số <clears throat> và giống như hôm nay chúng ta bốn số chúng ta được ăn đặc biệt đó là 81 phần lô tô ngày mai mình vẫn chốt cho các bạn nếu ngày mai thất bại thì mình sẽ nghỉ chốt một hôm các bạn nhé sẽ nghỉ chốt lô một hôm cho các bạn còn trên Zalo nhóm thì ngày mai mình sẽ nghỉ trên Zalo nhóm à, thông báo cho tất cả các bạn là ngày mai phần lô tô ở trên nhóm là mình sẽ nghỉ chốt một hôm cho các bạn nhé là mình lấy lại cái tinh thần mình bắt lại lô đã các bạn tại vì lô chúng ta là cái cầu kéo đi cứ phát hiện ra đi nhịp 3 nhịp 4 là nó bị đứt nên là trên Zalo nhóm thì ngày mai phần lô tô thì mình sẽ nghỉ còn đặc biệt ngày mai thì chắc chắn phải ăn tiếp các bạn nhé Xong thủ lô cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo ở trên YouTube đó là 58 và 85 các bạn nhé. Cặp này ngày mai sẽ ở lại chúng ta một con đấy các bạn nhé. Một cái dàn đặc biệt đây. Ngày mai đó là 24 số các bạn nhé, 24 số và chưa rút gọn. Thì là các bạn tham khảo cho ngày mai, đó là ngày 7 tháng 1 năm 2019. Về phần đặc biệt, ngày mai đó là 23 và 32 37

58, 85 và 35 53 và 13 31 1 8 81 36 63 và 68 86 còn 81 của chúng ta này nó ra đặc biệt rồi nếu các bạn tham khảo cái già này các bạn cũng nốt vào không may là chúng ta là số, số mất điện thì lại 81 thì chúng ta gửi lại vốn đến tùy các bạn thời gian đặc biệt mình lên cho các bạn và ngày mai mình kết có có hai con đặc biệt đó là 5885 ngày mai là trùng với song thủ lô chúng ta thì có nếu các bạn ngày mai có cầu nào của các bạn là phần lô tô là 5885 thì các bạn nên nót và phần đặc biệt một chút chốt số cho ngày mùng 7 nha các bạn nhé tháng 11 mùng 7 tháng 11 năm 2019 các bạn nhé về phần lô tô đấy thì đang bị đen và rất là khó bắt như mình đã nói là không chỉ riêng kênh của mình rất nhiều kênh rất nhiều kênh các bạn nhé rất khó bắt lô tô mấy ngày hôm nay xong thủ lô là năm và cái dàn đặc biệt 24 số đây các bạn chơi đặc biệt thì các bạn nhìn các bạn biết là mình bắt cho các bạn ba bộ gì đó là bộ 23 và bộ 03 và bộ 13 hôm nay phần đặc biệt là về con 81 ngày mai sợ nó rơi lại cái bộ này bạch tổng các bạn nhé cái trạng ngày mai và cho tất cả các bạn tham khảo ngày mai nhé các bạn nhé chạm cứng đấy chạm cứng ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày mai anh em chơi thì uh, các bạn đấy cái chạm cứng ngày mai là chạm 38 các bạn nhé chạm 38 và lót là cái chạm gì chạm 05 ngày mai chạm 05 ngày mai anh em lót còn các bạn có chạm cứng thì các bạn cũng có thể ghép có thể ghép với bốn chạm này của mình còn nếu ngày mai mà số số chúng ta mà không có chạm này là cũng khó không có hai chạm này cũng khó ăn đặc biệt đấy các bạn nhé không liên quan là khó ăn đấy thì số zalo của mình đây 0868302096 thì vẫn luôn đồng hành cùng các bạn dù là mình không có thời gian lên YouTube cho các bạn tham khảo trên YouTube nhưng vẫn đồng hành cùng các bạn ở trên Zalo trên nhóm 0868302096 thì các bạn có thể nhắn tin kết bạn tham khảo số hàng ngày vào trong nhóm Vậy ngày mai đó là ngày thứ năm ngày mùng 7 tháng 11 năm 2019 thì vẫn là ngày làm việc trong tuần giữa tuần của chúng ta thì ờ, một tuần chúng ta chơi nhanh quá các bạn ạ thật sự là chơi rất nhanh mai là thứ năm rồi thì mình vẫn luôn luôn là ờ, kính chúc tất cả các bạn là chúng ta làm việc thật an toàn vì là làm hết tới đến rồi cuối năm rồi làm việc an toàn lao động thật an toàn để mang lại hiệu quả chúng ta có kinh tế trong cuộc sống và chúng ta làm sao có kinh tế chúng ta chơi sổ số, số miền Bắc thì từ đầu tô đặc biệt chúng ta mong sao không ảnh hưởng đến phần kinh tế nhiều quá các bạn ạ thì trước khi kết thúc video thì ờ, mình cũng ờ, mong tất cả các bạn xem kênh thì ờ, những bạn nào mà hợp với kênh từ lô tô trên đặc biệt thì các bạn có thể đăng ký kênh ấn like ủng hộ hoặc chia sẻ hoặc comment ở dưới và mình xin kính chào tất cả các bạn nhé chúc các bạn buổi tối đó là ngày thứ tư à, buổi tối ngày thứ tư có buổi tối là thật là vui vẻ và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai